Vâng, xin chào các bạn Chị đây, đúng như lịch hẹn của chúng mình thì ngày hôm nay chị sẽ cùng với các bạn đến với một chuyên mục có lẽ là các bạn đang cảm thấy rất là mong chờ đúng không? Bạn nào là sinh lớp 11 thì chắc chắn là giơ tay cho chị biết hoặc là gửi lời chào đến chị. Còn nếu như Em là học sinh lớp 12, lớp 10, lớp 8, lớp 9 thì cũng có thể vào đây xem phần phát trực tiếp này với chị Bởi vì với cái phần nội dung ngày hôm nay chị muốn chia sẻ đến với các em ý Thì là cái phần nội dung không chỉ ở đối với các anh chị, các em lớp 11 có thể áp dụng được luôn Mà là các anh chị học lớp 12 cũng có thể áp dụng được đấy Thế thì ngày hôm nay các bạn cùng cùng vào xem phần phát trực tiếp này cùng với chị nhé Và đặc biệt là nếu như các em vào rồi thì nhớ là gửi lời chào đến chị và thả cho chị thật thật là nhiều tim để chị biết là các bạn đang hưởng ứng cái phần nội dung mà chị chuẩn bị chia sẻ được không? Rồi, chị thấy Linh Hương, chị thấy Trang Trang rồi. Chị thấy Dung Hoàng, rồi ok nhất trí. Và các bạn ơi, các bạn có thấy gì đây không ạ? bộ mở bài một số tác phẩm 11 và các em có thể thấy rằng là đầu tiên nhất là tự tình này sau đó thì chắc chắn là chị có thương vợ này à đây chị để cao lên một chút xíu các bạn thấy nhá chị có thương vợ này rồi chị có cả cái gì nữa đây ạ à chị có cả câu cá mùa thu đây là ba văn bản mà các bạn sẽ thi giữa học kỳ 1 đấy bạn nào mà đã học chắc được toàn bộ kiến thức nền của ba văn bản đó rồi thì các bạn yên tâm đi thi thôi thế nhưng mà nhiều khi á, là chị thấy các bạn còn gặp rất là nhiều những cái khó khăn mà là chị ơi em học chắc kiến thức nền rồi thì nhưng mà cứ đặt bút xuống để viết là y như rằng em cứ bị mắc ở phần đầu tức là em không biết mở bài như thế nào cho hay em không biết dẫn vào như thế nào để cho nó mềm mại đó thế là chị nhận được rất là nhiều phản hồi như vậy từ các bạn học sinh thế thành ra là trong ngày hôm nay chị với chúng mình sẽ cùng nhau chia sẻ một cái nội dung liên quan đến phương pháp đó chính là hướng dẫn các bạn cách để viết mở bài sao cho hay nhất và cái mở bài này thì đương nhiên là phụ thuộc vào vào các bạn rồi nhưng mà chị hướng dẫn và các bạn áp dụng được cái công thức này thì chị tin là phải đến 99% các bạn sẽ viết được mở bài mà cảm thấy không còn khó khăn nữa được không ạ? Thế thì các bạn chú ý chú ý với chị nhé trong quá trình mà chúng mình viết nghị luận văn học thì các bạn biết rồi bố cục của bài nghị luận văn học thì bao gồm mấy phần đấy ạ ba phần mở bài thân bài và kết bài và các bạn chú ý chị trong đề thi của các em các em có 90 phút đúng không ạ thế thì các bạn học sinh lớp 11 chú ý chị nhé bởi vì ở đây là chị sẽ tính theo cái thời gian mà các bạn có trong quá trình mà các em làm đề thì các bạn có 90 phút trong cái bài giữa kỳ đó Đúng chưa ạ? Và với 90 phút này thì các bạn chia ra chị làm hai phần. Phần 1 là phần đọc hiểu, phần 2 là phần làm văn, được không ạ? Đọc hiểu. Đó. Phần số 2 các em có đó chính là phần làm văn. Trong phần làm văn thì tùy thuộc vào từng trường, tùy thuộc từng thầy cô thì chị thấy là có thầy cô cũng yêu cầu các bạn viết nghị luận xã hội nữa. Có thầy cô thì yêu cầu các bạn viết cả nghị luận xã hội và cả nghị luận văn học thì cái này là tùy thuộc vào từng thầy cô và từng trường. Tuy nhiên, với cái cấu trúc chuẩn theo đề thi minh họa của Bộ Giáo dục mà các anh chị lớp 12 thi á, là đúng như thế này và đối với câu làm văn thì các bạn có tận hai câu một là nghị luận xã hội hai là nghị luận văn học thế thì các bạn chỉ có 90 phút mà chia ra hai phần như thế này thì cái phần làm văn này các bạn chú ý cho chị các bạn sẽ làm trong khoảng thời gian là từ à, 60 60 cho đến 80 phút cho chị được chưa ạ đó nếu như cái phần đọc hiểu này các bạn chỉ cố gắng các chị gom vào chị khoảng 15 cho đến 20 phút thôi ạ đó có thể dê dịch tuy nhiên là hãy cố gắng làm trong khoảng thời gian này để chúng ta có thể phân bố thời gian phù hợp cho tất cả các câu ở trong ở trong bài thi của mình Đúng chưa ạ? Và với khoảng thời gian này các bạn lại chia nhỏ ra chị trong hai câu. Thế thì với câu nghị luận văn học khi mà các bạn phân tích một bài hoặc là một đoạn trong bài thơ đó thì các bạn sẽ chú ý chị, các bạn sẽ viết cho chị cái bài nghị luận văn học này trong khoảng từ 45 phút được chưa ạ cho đến à, 60 phút còn thời gian còn lại khoảng 20 phút đến 30 phút thì các bạn làm cho chị công nghị luận xã hội thì đây là cái khoảng thời gian mà chúng mình có thể phân chia cho cái bài thi giữa kỳ của các em mà các bạn có 90 phút làm ấy và nhớ chị nhé trong cái bài nghị luận văn học các bạn có khoảng thời gian như thế này thì ít nhất các bạn cũng phải dành cho chị khoảng 5 đến 7 phút để các bạn viết mở bài các bạn đừng chiếm quá nhiều thời gian cho phần mở bài nhiều bạn á là chị biết là kiến thức này học hết rồi có thể biết hết là ôi bây giờ em muốn phân tích hình ảnh bà tú chẳng hạn em muốn phân tích tự tình em muốn phân tích bức tranh mùa thu trong thu điếu em biết hết rồi nhưng mà bây giờ em khó ở chỗ là bây giờ em cũng chưa biết mở bài như thế nào để em có thể viết được tất cả những cái gì ở phía sau mà em đã học được thế thì các em chú ý chị rằng cái phần mở bài đó dù là các bạn có đang gặp khó khăn đi chăng nữa nhưng chúng mình hãy quy định rất là cắt cho chị cái phần này này tức là thời gian để các em làm từng phần trong trong bài nghị luận văn học chúng ta có 3 phần mở bài thân bài và kết bài thế thì các bạn có 45 cho đến 60 phút để các bạn viết cái bài đó thì các bạn chứa chị riêng phần mở bài các bạn chỉ làm cho chị trong khoảng 5 đến 7 phút thôi được chưa ạ Tại sao chị lại cho các bạn khoảng thời gian như thế? Bởi vì tương ứng với khoảng thời gian như thế thì các bạn có khoảng 0,5 điểm trên 5 điểm cho bài nghị luận văn học. Đúng chưa ạ? Thì phần mở bài này các bạn cũng có điểm. Đó, thì các bạn chú ý chị là với 0,5 điểm thì em dành một khoảng thời gian hợp lý cho 0,5 điểm. Đừng quá là đầu tư và tập trung vào nó nhiều quá đến cái mức mà em viết cả 20 phút Em thấy 20 phút đồng hồ trôi qua mà em vẫn chưa viết xong phần mở bài thì như thế là cái phần phía sau của mình coi như toang rồi Bao nhiêu là cái phần phân tích phía sau là mình chưa có viết được Mà mình lại thiếu thời gian Mà mình đang dành quá nhiều thời gian cho phần mở bài Đấy là chị thấy là cái khó khăn mà các bạn đang gặp phải đấy Tức là phần mở bài được ít điểm thì nhưng mà vẫn cần phải tạo sự ấn tượng Nhưng mà chúng ta cũng cần phải có một cái khoảng thời gian nhất định và phù hợp để viết chứ không phải là thôi bây giờ vì là em cần phải tạo ấn tượng cho phần mở bài thì nên em cứ ngồi đến khi nào em viết xong thì thôi 20 phút 30 phút trôi qua em kệ em cứ nghĩ cái mở bài nếu mà em để thời gian chết như thế em để thời gian trôi như thế mà em không làm các phần phía sau thì dù cho mở bài của em có ấn tượng vô cùng đi chăng nữa thế nhưng phần phía sau em có phân tích được đâu tất cả các ý tứ đằng sau là em bị mất điểm rồi đúng chưa Thế thì các bạn chú ý chị, đặc biệt trong cái phần phân chia thời gian như thế đối với phần mở bài từ 5 đến 7 phút thôi. Và để có thể viết được mở bài trong khoảng thời gian 5 đến 7 phút thì bạn nào thi rồi thì có thể rút kinh nghiệm cho lần sau. Còn bạn nào chưa thi thì nhớ là phải áp dụng luôn trong cái bài thi sắp tới. Thì các em nhớ chị nhé, chúng mình chỉ có khoảng thời gian là như vậy. Thế thì làm sao để vừa ấn tượng mà lại vừa khít với khoảng thời gian chúng mình có trong bài thi thì các bạn nên có sự chuẩn bị trước. Bởi vì các bạn vốn biết rồi, cái đề cương cái ba trận đề mà thầy cô cho các bạn là vào 3 4 5 văn bản gì đó thì các bạn biết được rồi à chắc chắn rồi. Không vào tự tình thì vào câu cá mùa thu, không vào câu cá mùa thu thì lại sẽ vào cái gì ạ? Vào gì đấy? Vào thương vợ đúng không ạ? Cứ quanh quẩn như thế thôi. Nếu như xa hơn nữa thì có thể là có bài ca ngất ngưỡng, bài ca ngắn đi trên bãi cát hoặc là văn tế nghĩa sĩ cờ ruộng, đúng không? Thế thì các em chủ yếu chị là với những văn bản mà chúng mình đã được cho trước như vậy thì các bạn hãy viết cho chị một cái mở bài mẫu cho các văn bản được không? Và cái mở bài mẫu này thì em có thời gian ở nhà, em có thể ngồi em suy nghĩ, em có thể viết, em có thể trau chuốt lại, rồi em có thể sửa đi sửa lại đến khi nào em cảm thấy ưng ý thì thôi. Em có thể ngồi hàng giờ cho cái mở bài đó chị không nói nhưng đấy là cái sự chuẩn bị trước của mình để mình có một cái phần mở bài cực kỳ ấn tượng mà vẫn có thể viết kịp cho đến 5 7 phút đúng chưa? Thế thì với cái sự chuẩn bị trước như thế thì nhiều khi các bạn cũng lại gặp cái vấn đề là em không biết viết từ đâu á. Cứ đi đến mỗi một chặng thì chị thấy là các bạn lại gặp những cái khó khăn nhất định. Chị không biết là các bạn vì sao lại gặp nhiều khó khăn đến như thế. Thế nên là chúng mình cũng phải cùng nhau cố gắng nhiều hơn nữa nha, gặp khó khăn cứ thấy khó khăn là phải bước tiếp là phải tiếp tục chiến đấu chứ không phải là thấy khó là thôi thôi chỗ này khó quá rồi chị nói đến đoạn đấy em làm được đến đoạn đấy rồi nhưng mà chỗ này em lại tiếp tục em lại thấy khó em thôi em không viết nữa thôi kệ mai thì đến đâu thì tính nếu như mà thế thì cái mục tiêu 8 cộng 9 cộng của em ấy không bao giờ đạt được đâu ạ thế thành ra là các bạn phải cố gắng cho chị thế thì để có thể khơi mở ý tưởng để các bạn có chuẩn để có thể chuẩn bị được cái mở bài mẫu cho các văn bản ấy thì các bạn chú ý chị như sau đối với phần mở bài của nghị luận văn học thì chúng mình có hai cách để các bạn có thể dẫn dắt và nêu ra vấn đề nghị luận đó là các bạn có thể đi từ mở bài trực tiếp với mở bài trực tiếp thì có còn gì xa lạ với các bạn không ạ? Không, mở bài trực tiếp chúng ta áp dụng rất là nhiều từ cái ngày các bạn học lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 và thậm chí các bạn học lớp 4, lớp 5 khi chúng ta làm văn thuyết minh, khi chúng ta làm văn tự sự biểu cảm, thậm chí đến lớp 8, lớp 9 em viết văn nghị luận nhưng mà em vẫn có thể mở bài trực tiếp, tức là em nêu thẳng vào vấn đề nghị luận. Đúng chưa? Em xác định được vấn đề nghị luận và em nêu thẳng vào đó. Ngoài ra thì các bạn cũng chú ý cái cách số 2 chị, đó là em mở bài ở dưới dạng gián tiếp, đúng chưa? Và nếu như em mở bài gián tiếp thì em sẽ khơi mở ý tưởng cho mình như thế nào Thì em có thể chú ý chị Em đi từ ý tưởng Từ những cái gì mình đang có đi Ví dụ em học về thương vợ Em biết nhà thơ Trần Tế Sương là một ông quan hưởng lương vợ Đúng chưa ạ? Là một ông quan tại gia Với 8 lần lều trọng lên kinh dự thi không đỗ Đấy là những gì liên quan đến kiến thức nền về tác giả và tác phẩm mà em đã được học trong cái phần tiểu dẫn đó thì em hãy áp dụng nó vào trong chính bài viết của em đi đúng chưa ạ à thì ở đây chị có cái cách đầu tiên khơi mở cho các bạn cái ý tưởng đầu tiên đấy chính là em đi từ thông tin về tác giả nhé và khi em đi từ từ thông tin tác giả thì chúng mình học rồi đúng chưa ạ với những cái thông tin liên quan đến con người này đến cuộc đời này đúng chưa ạ à, đến phong cách sáng tác này đó thì tất cả những cái thông tin này các bạn đã được học rất là kỹ ở trong phần tiểu dẫn rồi chả có gì để bàn cãi nữa đâu chỉ là chúng mình đưa nó vào như thế nào để có thể viết được một cái mở bài thế thì nói là dẫn như thế này thôi thế nhiều khi nhiều bạn vẫn bảo với chị là chị ơi chị bảo em dẫn từ tác giả em cũng biết dẫn rồi thế nhưng mà em cũng lại gặp khó khăn trong quá trình hành văn của mình Đấy các bạn thấy không? Mỗi một chặng đi qua là chị lại thấy các bạn có vô vàn khó khăn Bởi vì đây đều là những khó khăn mà chính các em nói cho chị nghe Thế thành ra là cứ đi được một đoạn chị lại thấy các bạn gặp khó khăn Thế thì để giải giải đáp, giải đáp cho các bạn và cũng như tháo gỡ những thắc mắc cho các bạn là đi từ thông tin tác giả nhưng mà hành văn ra làm sao để chúng ta có một cái phần mở bài mềm mại gây ấn tượng mà cũng không mất quá nhiều thời gian của em thì chị lấy ví dụ như thế này đây các bạn có thể viết như thế này các bạn có thể áp dụng cho chị cái công thức này đó chính là trong nền văn học Việt Nam hoặc là các bạn có thể viết rằng là trên bầu trời văn học Việt Nam được chưa ạ đấy là chỉ chung nhá các bạn sẽ trích tên, tên tác giả cho chị à, điểm và nêu ra cho chị cái điểm đáng lưu ý về tác giả đó có thể là con người có thể là tác phẩm sau đó thì chúng ta chấm quá trình sáng tác không mệt mỏi lại nhắc lại tên tác giả đã để lại cho nền văn học rất nhiều tác phẩm có giá trị một trong số đó là à các bạn có hiểu cái công thức này của chị không ví dụ nhá rất đơn giản thôi chúng mình viết ra và chúng mình thay vào là các bạn sẽ thấy ngay chị lấy ví dụ chị có công thức sau để các bạn cảm thấy cái quá trình hành văn nó đỡ vất vả hơn nhá ví dụ trên bầu trời trên bầu trời văn học Việt Nam. Chị sẽ viết tắt văn học Việt Nam, được chưa ạ? Sau đó thì các bạn sẽ trích trên tên tác giả và kết hợp với điểm lưu ý của tác giả đó. Có thể là con người, có thể là cuộc đời, có thể là sự nghiệp sáng tác với những cái thông tin mà các bạn đã được học ở phần tiểu dẫn các bạn đưa xuống, đưa xuống dưới mở bài, được chưa ạ? Sau đó các em chấm cho chị. Quá trình sáng tác không mệt mỏi quá trình sáng tác không mệt mỏi quá trình sáng tác không mệt mỏi phải tiếp tục nhắc lại tên tác giả đã để lại cho nền văn học rất nhiều tác phẩm có giá trị một trong số đó là đã để lại cho nền văn học Việt Nam. Rất nhiều tác phẩm có giá trị. Chấm. Một trong số đó là thì các bạn nêu ra, đúng không ạ? và ở đây các bạn đưa ra cái tên tác phẩm mà các bạn sẽ chuẩn bị phân tích và sau đó nhiệm vụ các bạn là trích đúng không ạ trích thơ ra chị hoặc nếu như là văn xuôi thì có thể là thôi không cần trích chỉ cần nêu tên tác phẩm thôi là ok thế thì bây giờ các bạn hãy thử thay cho chị những cái thông tin mà các bạn nhớ những cái thông tin mà các em biết về những tác giả thế thì bây giờ chị lấy một cái ví dụ như này nhưng mà chị sẽ lấy một cái ví dụ không liên quan đến các tác phẩm mà các bạn thi vào giữa kỳ đâu bởi vì nếu như thế là chị đã mách nước cho các bạn rồi đúng không ở đây là chị đã cung cấp cho các bạn cái phần phương pháp cái phần công cụ này rồi bây giờ chị lấy một cái ví dụ xa hơn một chút xíu và sau đó thì các bạn áp dụng cho chị xem như thế nào nhá ví dụ áp dụng easy cái công thức như này và chị dẫn vào chị dạy dẫn vào dẫn vào cái vấn đề mà chị muốn viết này trên bầu trời văn học Việt Nam xuất hiện một vị tinh tú có tên Huy Cận. Với ngòi bút luôn đi sâu khám phá nỗi sầu vạn kỷ. Để rồi trong quá trình sáng tác không mệt mỏi, Huy Cận đã để lại cho nền văn học Việt Nam rất nhiều tác phẩm có giá trị, một trong số đó là thi phẩm Tràng Giang. Các bạn ơi, các bạn thấy không? Cũng từ công thức này thôi, nhưng chúng ta thay thay tên tác giả này, thay những cái ấn tượng của em liên quan đến cuộc đời liên quan đến con người liên quan đến phong cách sáng tác các bạn lựa chọn cho chị một trong ba cái yếu tố này của tác giả các bạn đưa vào đúng chưa và đối với huy cận chẳng hạn thì chị lấy cái ấn tượng về cái nỗi sầu vạn kỷ trong trong thơ của huy cận và để rồi chị dẫn vào chàng giang Đúng chưa ạ? Và khi học tràng giang sau này các bạn học kỳ 2 thì các bạn sẽ thấy nó buồn như thế nào. Còn tương tự như thế đối với các tác phẩm mà các bạn chuẩn bị thi giữa kỳ 1 nhé. Nhớ chị Hồ Xuân Hương là nhà thơ phụ nữ viết về phụ nữ đúng chưa ạ? Là một cái đặc điểm rất rất là đáng chú ý. Đúng chưa? Còn đối với nhà thơ Trần Tế Sương thì chị đã nói ở đầu buổi rồi đấy. Là một ông quan hưởng lương vợ Đúng chưa? Là một ông quan tại gia tám lần lều trọng lên kinh dự thi mà cũng chẳng đỗ Thì nhớ chị là như thế Hoặc là có thể liên quan đến yếu tố về con người chẳng hạn Thì có thể chúng ta thấy Trần Thế Sương là nhà nho cuối mùa Đúng chưa Thì các bạn có thể nhắc nhớ lại những cái phần kiến thức nền mà các bạn đã được học về tác giả để các bạn cho vào đây Để các bạn có phần mở bài Ngoài ra, và chúng ta còn nhớ đến ai nữa nhớ đến Nguyễn Khuyến đúng không? Mà nhắc đến Nguyễn Khuyến thì là nhớ đến Tam Nguyên Niên Đổ đỗ đầu ba kỳ thi Hương Hội và Đình. Đúng chưa ạ? Ra làm quan. Thế nhưng mà sau đó khi mà thời thế vần xoay có nhiều những cái biến thiên của cuộc đời thì nhà thơ của chúng ta Nguyễn Khuyến đã quay trở về quê ở ẩn sống một cuộc đời thanh bạch và bất hợp tác với thực dân Pháp. Đó là những cái thông tin liên quan đến tác giả mà các bạn đã được học Thế thì các bạn nhớ chị để chúng mình đưa vào cái phần công thức mà chị đang có ở đây cho các em đúng không? À ở đây Hồng có bảo với chị là chị ơi Còn tác giả Nguyễn Đình triều ạ à, Đối với Nguyễn Đình triều thì các bạn lại nhớ lại cho chị Về những cái thông tin về tác giả Đối với Nguyễn Đình triều thì chị nhớ Đó chị rất là ấn tượng nhé Nguyễn Đình triều là một tác giả của của Nam Bộ và đã là của Nam Bộ thế thì trong cái lời văn á, nó mang đậm chất Nam Bộ mang đậm chất cái tiếng nói của của Nam Bộ thì các bạn có thể nhớ chị những cái ấn tượng của em về tác giả đó hoặc là các bạn có thể học lại cho chị và các bạn gạch ra nốt ra những cái đặc điểm của tác giả đó để chúng mình đưa vào trong cái công thức này đúng chưa các em à, nhớ nhá nhớ chị cái công thức số 1 này là cái công thức mà các em sẽ có thể áp dụng được khi mà chúng mình cảm thấy hơi bí một chút. Nếu như chúng mình không bí thì chúng mình cũng có thể khiến cho cái mở bài này của mình hay hơn bằng cách là tăng cấp cho nó cho nó lên một cái à, level cao hơn đó chính là mình không đi từ thông tin tác giả nữa mà mình sẽ vận dụng thêm nhiều phần kiến thức nền hơn mình không chỉ dừng lại ở tác giả nữa mà mình đi sâu khám phá vào cả đề tài mà tác giả đó viết hoặc là cả đề tài của cả một phong trào, đề tài của cả một lớp nhà thơ. Thế thì các bạn chú ý chị cái phần này là chúng ta cũng phải nâng cấp chính mình này, chúng ta cũng cần phải học nhiều hơn, đọc nhiều hơn để biết về đề tài. Để biết được đề tài là cái gì các bạn hay cứ nói với nhau à đề tài người nông dân đề tài người lính đúng không đề tài người phụ nữ thì chính xác đấy là đề tài thế thì đề tài sẽ trả lời cho câu hỏi viết về cái gì thế thì các bạn xem ví dụ như hồ xuân hương thì bà viết về cái gì bà viết về người phụ nữ đúng không ạ thế không chỉ là hồ xuân hương đâu chúng ta còn thấy có có ai viết về người phụ nữ nữa thì chúng ta sẽ lấy đó làm chất liệu để dẫn vào trong chính cái bài viết của các em. Thế thì ở đây chị sẽ hướng dẫn các bạn thêm cái cách số 2 đó chính là em sẽ đi từ đề tài được chưa ạ? Với đề tài thì các bạn nhớ chị đề tài là cái gì ạ? Đề tài sẽ trả lời cho câu hỏi viết về cái gì. Đúng chưa? Đấy, thì các bạn xem xem tác giả của em, cái tác giả mà em chuẩn bị phân tích á, mà em chuẩn bị viết á thì sẽ hướng ngòi bút của mình tập trung ngòi bút của mình vào những đề tài nào thì sau đó chúng ta sâu chuỗi và liên kết cái đề tài đó đối với các tác giả khác cùng thời đại hoặc khác thời đại cũng được chỉ cần là cùng chung cái đề tài này được chưa? Thế thì sau đó thì chúng mình sẽ dẫn dắt vào. Thì ví dụ đối với đề tài thì chị sẽ có công thức như thế này. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại chị sẽ chọn cho mình một cái đề tài liên quan đến tác phẩm mà chị sẽ phân tích đúng chưa không biết tự bao giờ đã trở thành cội nguồn sáng tác của biết bao nhiêu người nghệ sĩ chúng ta từng biết tới chấm chấm chấm và biết tới cái này là các bạn sẽ trích ra chị từ 2 đến 3 tác phẩm cùng đề tài của các tác giả khác nhau được chưa ạ sau đó chúng ta tiếp tục liên kết và khi đến với những sáng tác của tác giả và tác giả này là chính là cái tác giả mà em sẽ chuẩn bị dẫn dắt để đi vào bài phân tích của mình chúng ta lại thêm một lần nữa được nhìn về một tác phẩm nổi bật thuộc đề tài này nó thuộc đề tài này đó là tên tác phẩm các bạn nêu ra cho chị thế thì nói như vậy thì các bạn có thể thấy hơi mung lung đúng không thế nhưng mà chị lấy cho các bạn một cái ví dụ như thế này các bạn sẽ thấy sáng tỏ vấn đề nhá chị vẫn ấn tượng với huy cận thế bây giờ thử huy cận xem như thế nào trong nền văn học Việt Nam, những dòng sông hiền hòa thơ mộng hay hùng vĩ mênh mang, chất chiêu phù sa nuôi bến bờ xứ sở, không biết tự bao giờ đã trở thành cội nguồn sáng tác cho biết bao nhiêu người nghệ sĩ. Thế thì với câu 1 của chị thì chị đã xác định cái đề tài mà chị viết ở đây là gì đấy ạ? Về những dòng sông. Đúng chưa ạ? Dòng sông về những dòng sông thì đấy là cái đề tài mà chị lựa chọn. Tiếp tục chị sẽ dẫn dắt. Bây giờ chị sẽ trích ra à, 2 đến 3 các tác phẩm cùng viết về đề tài dòng sông. Biết ơn những dòng sông để từ đó Trương Hán Siêu viết Bạch Đằng Giang Phú, để Văn Cao làm trường ca sông Lô, để nhà văn Nguyễn Nguyễn Huy Thiệp thiết tha chảy đi sông ơi. Và để rồi một chiều thu đã xa, Huy Cận đạp xe đến bờ nam Bến Chèm, ngắm nhìn sông nước miên man mà thấy bông khuâng trời rộng nhớ sông dài, và đã vẽ nên một bức tranh quấn quyện hài hòa giữa phong vị cổ điển và hiện đại của chàng Giang. Chấm. Thế thì đó là một ví dụ để em thấy được rằng nếu như đi từ đề tài thì chúng ta sẽ đi như thế nào. Luôn luôn nhớ chị chọn cái đề tài mà tác giả mà tác phẩm đó em đang định phân tích sau đó liên kết cái đề tài đó đối với các các tác giả khác. Thế sau đó chúng ta bắt đầu liên kết chúng lại với nhau và trở thành cái mở bài của riêng em thì đấy là công thức đấy là cái cách mà chị dẫn dắt và chị cũng đã lấy ví dụ cho các bạn thấy đấy và ở đây liên quan đến đến tự tình đúng không à, ở đây chị xem nào chị có viết về người phụ nữ không à đây đây các bạn ạ chúng mình cùng với chị thử đọc chúng mình thử cùng với chị thử đọc cái mở bài số 2 này xem sao nhé trong xã hội phong kiến với những lễ giáo khắt khe, luôn bắt người phụ nữ phải chịu nhiều đắng cay thiệt thòi. Họ bị ràng buộc bởi tam tòng tứ đức, bởi công dung ngôn hạnh mà mất đi quyền làm chủ, quyền hạnh phúc. Và đó chính là nguồn cảm hứng của các nhà văn, nhà thơ luôn có tấm lòng luôn có tấm lòng nhân đạo, đồng cảm, xót xa cho những con người. Vậy thì với cái mở bài mà chị đang đọc cho các bạn ở đây đối với tự tình của Hồ Xuân Hương này này thì đi từ đề tài gì đấy ạ? Về về người phụ nữ đấy các em ạ người phụ nữ trong xã hội phong kiến mất đi cái quyền làm chủ họ bị giam buộc bởi tam lòng tứ đức họ bị giam cầm bởi bởi gì bởi công dung ngôn hạnh thế nên họ mất đi cái quyền tự do họ mất đi cái quyền làm chủ của chính bản thân mình và đó là một trong những cái đề tài đã trở đi trở lại trong suốt các tác phẩm của các tác giả có tấm lòng nhân đạo đúng chưa ạ thì đó tiếp tục này hồ xuân hương là nữ sĩ có nhiều tác phẩm viết về đề tài người phụ nữ cũng là để than ngẫm thương xót cho chính thân phận của mình chúng thơ tự tình của bà gồm 3 bài là sự phản ánh đặc sắc tâm tư tình cảm của nhà thơ. Trong đó, Tự tình 2 được coi là bài thơ hay nhất khắc họa hình ảnh người phụ nữ mang kiếp hồng nhan bạc phận. Đường tình duyên không trọn vẹn, quá lứa lỡ thì nhưng luôn khao khát có một hạnh phúc bình dị đời thường. Thì đó chính là cái phần mở bài mà các bạn có thể tham khảo để chúng ta áp dụng cho tất cả những cái văn bản khác mà các bạn sẽ thi vào chuẩn bị đến phần cuối thì chị đang định nhắc các bạn cái này thì các bạn lại ra quá nhiều rồi thế nhưng mà trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay thì chị có chuẩn bị một món quà dành cho các bạn nếu như bạn nào vẫn còn đang theo dõi phần phát trực tiếp này cùng với chị thì nhớ nhé hãy nhắn tin về cho fanpage học văn chị Hiên để em nhận được cái bộ mở bài mà chị đang có ở đây với ba tác phẩm tự tình, câu cá mùa thu và Thương vợ. Ba tác phẩm đó cũng chính là cái ba tác phẩm trọng tâm mà các bạn thi giữa kỳ đấy. Bạn nào mà còn đang gặp khó khăn với phần mở bài thì nhớ là nhắn tin ngay về cho fanpage học văn chị Hiên để được các anh chị gửi tặng bộ tài liệu này nhé. Được không ạ? Nhất trí với chị điều đấy không? Rồi ok, nếu như nhất trí với chị điều đấy thì đừng quên nhắn tin về cho fanpage học văn chị Hiên nhé và cũng bật mí với các bạn thêm một bí mật nữa đó chính là khóa văn VIP dành cho các bạn học sinh 2K6 tức là các bạn đấy các bạn học sinh lớp 11 thì chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi còn 2-3 ngày nữa thôi thì sẽ kết thúc cái đợt à, miễn cái đợt mà giảm học phí giảm ưu đãi à, có những cái ưu đãi vô cùng nhiều dành cho các em khi mà em đăng ký khóa học và chắc chắn rồi nếu như các bạn băn khoăn các bạn tò mò và các bạn muốn biết là trong khóa học văn VIP của 2K6 của học văn chị Hiên thì có những gì thì các bạn đừng ừ. quên nhắn tin ngay về cho fanpage học văn chị Hiên nhé. Còn có lẽ bây giờ thì chúng mình không còn quá nhiều thời gian với nhau nữa. Chị sẽ dừng lại cái phần phát trực tiếp này ở đây và mong rằng vào mỗi tối thứ ba hàng tuần chị em chúng mình sẽ cùng nhau chia sẻ những cái nội dung kiến thức liên quan đến chương trình lớp 11 và chị mong rằng các bạn sẽ đón nhận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em. Bye bye!